ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 24 tháng 3. Thì trong cái bảng này có gồm có sự góp mặt của Harry Rubina và Ireland và Lee Liechtenstein và Luxembourg và Bồ Đào Nha và Slovakia nha anh em thì gồm trong cái bảng này thì Bồ Đào Nha được đánh giá là cao nhất trong cái bảng đấu này thì uh, mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em hiện tại trên bảng trong cái bảng đấu thành tích gần nhất á, bên phía Bồ Đào Nha thì trong 10 trận gần nhất thì Bồ Đào Nha đã thắng hết 6 trận và để thua 4 trận <coughs> còn bên phía anh em thấy còn bên phía Liechtenstein à, Liechtenstein thì anh em thấy bên phía Liechtenstein trong 10 trận gần nhất thì Liechtenstein đã thua đủ 10 trận thì anh em cũng biết Liechtenstein là một cái nước nhỏ nằm ở um, châu Âu nha anh em nước nhỏ nằm ở châu Âu mà nó trong, nằm giữa cái đường của nước Áo và nước Monaco thì trận này nhà cái đánh giá thằng Bồ Đào Nha rất là cao trong khi gặp thằng uh, ờ, Liechtenstein này nha anh em thì anh em thấy cái trận đấu gần nhất của thằng Liechtenstein là um, ngày 17 tháng 11 năm 2022 thì um, còn mình tiến vào cái phần lịch sử của thằng Bồ đầu Nha với thằng Liechtenstein thì trong 3 trận gần nhất thằng Bồ đầu Nha đã thắng hết hai trận và để hòa một trận trước đó. Thì à, năm 2009 thì Bồ đầu Nha thắng thằng Liechtenstein này với cái tỷ số là 3-0 trên sân nhà của Liechtenstein.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 thắng nhưng mà nhà cái đang đánh giá cao bồ đầu nha đưa cho bồ đầu nha chấp với cái mã kèo là năm trái nhưng mà anh em phải biết cái vấn đề là cái thằng Liechtenstein này nè anh em là cái một cái nước dân số rất là ít tầm 39.000 người à, anh em 39 dân số tầm 39.000 người nhưng mà vào đứng thứ hai thế giới sau Monaco nha anh em thì anh em biết rồi cái trận này mình nghe được thông phanh trên báo là Liechtenstein đầu tư nhập tịch một mớ cầu thủ để về ờ, à, đá một cái um, đầu tư một cái bóng đá mới anh em để có thể mà đứng trên bảng xếp hạng cao hơn thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Liechtenstein đã thua đủ 10 trận thì bởi vậy mùa này à, Liechtenstein đã đầu tư một mớ để ờ, có thể mà có một cái thành tích tốt hơn thì trong cái trận này gặp Bồ Đào Nha mà anh em thấy chấp với cái mã kèo là 5 đây thì anh em thấy dặn này bầu đầu nha chấp với mã kèo 5 thì anh em cứ vào cái mã kèo dưới cho mình là nằm ly à, chết ten nha thì à, anh em nằm ly chết ten cho mình và tài xỉu um, năm trái rưỡi á, thì anh em cứ vào cái mã tài anh em nằm dưới nằm tài thì trận này mình dự đoán nếu mà 31 ấy 32 hoặc là 41 5 51 gì đó anh em yêu cầu mà thằng dưới có đâm được một bàn thắng là anh em hết sợ thua anh em chỉ chờ đường anh em ăn hai mâm thôi bởi vậy anh em nằm dưới mà anh em đánh tài thì trận này rất là hợp lý tại vì năm nay Liechtenstein anh biết anh em cũng biết rồi đứng vào thứ hai thế giới mà chỉ sau Monaco thì Liechtenstein sẽ đầu tư một mớ cầu thủ để về uh, đợi đá dòng bảng à, Euro này để mà có cái thể có cái thành tích nó tốt hơn hiện tại nha anh em thì hiện tại anh em thấy cái thành tích của cái thằng Liechtenstein này đạt à, quá khứ rồi anh em thì nay là mùa giải mới cái dòng bảng của Euro thì anh em nên nằm thằng Liechtenstein này để có một sự đổi mới bên phía Liechtenstein thì đó bởi vậy mình mới khuyên anh em nên nằm một cái mã kèo Liechtenstein là mã kèo dưới nha để anh em có một cái uh, phân tích tại anh em không có xem được nhiều cái diễn biến của cái hai cái đội hình hai cái đội thi đấu thì mình phải phân tích mình cái sự diễn biến mình mới hướng dẫn cho tất cả anh em để anh em vào kèo nó hợp lệ nhất còn anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ qua một cái zalo của mình là 0937072613 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào cái nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn nha thì đến đây mình đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Bồ Đào Nha và ly chết tên thì anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận và một uh, lượt đăng ký kênh thì anh em có thể bình luận dự đoán tỷ số nếu mà anh em nào dự đoán trúng thì mình sẽ lọc lá cho tất cả anh em năm sĩ luôn là anh em nào đầu tiên nhất nha thì đó thì đến đây mình cũng kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau